Ờ, hôm nay các bạn uh, có vui không ạ? Ờ, uh, lúc nào giải nhất uh, kéo co đấy ạ? Ờ, hai bài hôm nay chúng mình uh, lên khúc gửi đến các bạn là đầu tiên đó là bài chờ uh, sẽ là cảm giác của chúng mình chờ đợi sắp một dược qua một năm qua và bài thứ hai là bài uh, cần một ngày ạ nhiều năm Đấy là thực sự rồi. là chúng ta sẽ cần một ngày như này để hội tụ tất cả các uh, sinh viên trong trường đại học y dược cảm ơn các bạn và bây giờ là chờ và cần một ngày qu điều khó nhớ lại chờ đợi trong công viên ta chỉ còn một sắc thái dần quên đi ở bên ngoài và ngồi bó gối đầy cũng em cần một ngày cần cần